còn gì giờ đây em sao nhớ thương đầy vơi Mộng tình còn trong tim hay chết theo ngày tháng Còn nhớ mãi hôm nào lời chào nhau ban đầu Ai nỡ quên tình nhau Đời còn gì vui hơn trong phút giây được yêu đời còn gì đau thương khi lắng nghe tình vỡ vì đã chót yêu rồi thì xin ghi đôi lời dù xa cánh thương trời ôi bao năm đã cách biệt anh ra đi vì đất việt thì dù xa xôi em nhớ rằng đừng tôi sao làn thôn em ấm lúc anh về tình đêm nhau vài lời gửi cho em anh viết nên bài ca kỷ niệm một đêm mưa đêm cuối ba ngày phép ngồi thức suốt canh dài thầm ghi câu xum vầy lòng thương nhớ vơi đầy đời còn gì vui hơn trong phút giây được yêu đời còn gì đau thương khi lắng nghe tình vỡ vì đã chọn yêu rồi thì xin ghi đôi lời dù ra cách phương trời tâm tư cạn hết lời bồng lòng ta mãn bao nỗi sâu hận suốt đời đường khuya tôi đến bước âm thầm một mình tôi giờ còn bài ca yêu ai biết trao ngày xưa bỏ lại mình tôi ôm thương nhớ theo ngày tháng còn nhớ mãi hôm nào người yêu tôi đau rồi tình ta đã chết rồi người yêu tôi đau rồi người yêu tôi đau rồi tình ta đã chết rồi ta đã chết rồi